chào quý vị và các bạn đã đến với điện máy Cường Linh. Vâng thì uh, như các bạn đã biết thì mùa hè sắp tới thì nhu cầu sử dụng điện uh, sẽ tăng cao. Vì thế nên uh, để đáp ứng cái nhu cầu uh, sử dụng điện liên tục ấy thì uh, điện máy Cường Linh chúng tôi sẽ đem đến giải pháp cho các bạn là máy phát điện, máy nổ Elemax SH 3200 ex Đấy, máy là nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản. Đấy, made in uh, Japan. Đấy thì à, tổng thể con máy à, cũng khá là nhỏ gọn nó có hai màu à, đỏ và đen như thế này đấy nó sử dụng động cơ Honda gate 160 4 thi đấy xăng riêng nhất riêng đấy thì tổng thể con máy bên ngoài như thế này đấy nó có nút công tắc này on off này đấy đây là hai cái đầu ra của nó đầu ra 220V ra điện xoay chiều hoặc có thể là mình à, chuyển sang điện một chiều để sạc à, điện ắc quy đấy để có thể kèm ắc quy dung tích của bình xăng của nó là 17 lít đấy thì uh, trung bình uh, máy uh, tiêu tốn nhiên liệu một uh, trong một giờ là 1,4 lít thì uh, chỉ ra một lần mình đổ đầy nhiên liệu thì máy sẽ sử dụng trong khoảng tầm 10 đến 12 tiếng đấy thì một gia đình có thể dùng điện dùng tivi điều hòa nóng lạnh các thứ thoải mái đấy thì uh, máy có độ ồn là 64 dB thì độ đồn chấp chấp nhận được đấy uh, nếu cách xa khoảng tầm à, uh, 6 đến 7 mét thì sẽ đồn không không đáng kể công suất của máy là công suất của động cơ Honda GX660 là 2,2 kW trong trọng lượng tổng thể của con máy là tầm khoảng 44 kg khá là nhỏ gọn có thể uh, bê di chuyển uh, với B, à, B di chuyển với hai người đấy à, dung tích bình xăng à, dung tích xi lanh của động cơ là 163 cc công suất thực của nó là 3,6 kW 4, tức là 4,8 mã lực thì kích thước tổng thể của nó là 304 x 332 x 365 dung tích vô trơn của nó là 0,58 lít đấy máy phát điện là Elemax SH 3200 EX được à, thiết bị à, được trang bị đầu phát à, Sawa Fuji sản xuất tại Nhật Bản đảm bảo cho dòng điện luôn ổn định và chất lượng để để đảm bảo trong quá trình sử dụng các vật dụng dùng điện ấy dùng điện ấy thì được tăng độ bền cho máy móc đấy máy được uh, trang bị đồng hồ báo hiệu uh, dòng điện giúp cho khách hàng uh, theo dõi uh, hiểu thế điện dòng điện ra đấy thì uh, mức tiêu thụ uh, mức tiêu hao của uh, nhiên liệu của máy thì uh, nó là khá khá khá là tối giản vì sử dụng uh, động cơ Honda chỉ đến uh, 1,4 uh, lít uh, một giờ mà máy được ờ, cải tiến ờ, thêm ờ, bộ chỉnh áp AVR đấy nó được gọi là bộ điều chỉnh điện áp bộ phận này cũng lúc thực hiện các chức năng như điều chỉnh điện áp máy phát điện này đấy rồi giới hạn tỷ số điện áp này đấy điều này sẽ tăng cho tuổi thọ cho máy này và trong quá trình mình sử dụng sẽ giúp cho dòng điện của mình sử dụng trong gia đình sẽ ổn định hơn thì nhiên liệu của máy là sử dụng à, xăng ở đây thì nó sử dụng à, động cơ này Honda này GX 160 này đấy dòng, dòng Honda chính hãng này đấy ở bên này sẽ có à, đây là chỗ đổ nhớt vào này đấy dung tích dung tích nhớt của nó là 0,2 hồi 23 Đấy. Trông thấy con máy à, khá là nhỏ gọn Đây là bình à, xăng của nó này Ở đây có cái à, vạch để mình biết cái ngưỡng xăng mình đổ vào thế nào Đấy. Đấy, bình xăng nó dung tích 17 lít Đây có một số để lọc ờ, ra các thứ khi ờ, mình đổ vào có các ờ, tạp chất ở trong xăng của mình ấy. đấy nó sẽ ngăn cho không vòng máy không để đảm bảo cho độ bền của máy và tuổi thọ của máy tăng cao hơn đây thì kèm theo máy sẽ có một quyển sách hướng dẫn sử dụng và đây là cái đầu đầu cắm này đầu, đầu, đầu ra điện này 220V này đấy mình sẽ cắm vào đây đấy đều hai đầu cắm này còn đây là cái chồng để à, tháo buji động cơ này Đấy. và đây là buji thì à, quý các bạn à, có nhu cầu mua máy phát điện chạy xăng chạy dầu để à, đáp ứng cho cái nhu cầu sử dụng điện trong mùa hè hôm nay thì à, vui lòng liên hệ đến máy Cường Linh qua số điện thoại 0339 039 968 để được uh, tư vấn chọn những uh, dòng máy có thể uh, uh, đáp ứng nhu cầu của gia đình mình cũng như là uh, được uh, biết thêm những uh, chương trình khuyến mãi đấy vui lòng uh, liên hệ để máy Cường Linh địa chỉ 923 Hải phóng Hoàng Mai Hà Nội cảm ơn các bạn nhớ đăng nhớ like và đăng ký kênh để xem những ờ, video tiếp theo của chúng tôi xin chào quý vị và các bạn